សុំទោសកាត់មកជាកូនអ្នកក្របាទអូប្រឯងចេះដឹងម្លេះប្រឯងចេះដឹងរឿងគេម្លេះព្រោះមនុស្សទៅចេះបែនចោលបាទប្រណាអូនៅក្នុងទីទៀតបែនទាំងព្រោះឯងម្ដងហើយព្រោះសុំទោសកូនអ្នកក្រប្រឯងនិយាយដែលតែអត់ចូលចិត្តអ្នកតាតែទេ tư vậy cơ First blood. Chụp anh này là ủa chụp dưới ai? Đi khoa dùm nua xuống á quá. Ở đây bằng kem khi bỏ tên men bong bạch on thì nó giúp ở trong tôi sẽ là đây bạch on thế này. Rồi là bài tìm tâm đa đi, bằng kem khi bỏ ok. Up. Thế à? Nó, tệ. blood. Nếu như mình cái trong linh ra không bao giờ có trong linh ra hậu động. Linh còn soạn với đôi thả. Dương về lô ăn thế anh vui kim. Chẳng phải dương linh ra thì anh men đi để anh bắn nhạc kim quá. À bông lai man mong và lai thay chỉ một mong tí mong nữa chỗ đó. Bây dụng vẫn thứ ấy Chụp lên tầm đi chứ như linh kiếm à Linh kiếm chứ như xua sụp tụ bóng ổn, thật sự tụ bác à, bóng ổn. เงาเรามองกุ๊บตึกก็เจ๋งอ๋อนีกกี่นีกกี่โอ้เบกมาละจุอยไปเดไบกมาปีเกือบเอาเหนือมั้ง rồi cái lo dao ơ hụt bao ai ui ai ui ui ui chép chép chép chép chép chép cả ba là cả mấy con em ông phục tự cọ chết xác đi alo Hello my friend Ua, sa doy sa doy di ako các bạn Xong rồi Xong rồi răm cái thằng Á trời lắm Ai bự cấp từ cọ tư Mọi chọc oi mà Mọi Mọi oi xong bắt mọi Ow Ừ Ui ừ. Ơi, hoặc biết à. First blood. cam chân thân, chân thân. Let's go, let's go, free. Pak, ya, apa ini? Apa ini?